Xuân Diệu quan niệm thời gian, mùa xuân, tuổi trẻ là một đi không trở lại. Vì thế, ông luôn lo âu khi thời gian trôi mau, bởi mỗi khắc trôi qua sẽ mất đi vĩnh viễn. Cách sử dụng các cặp từ ngữ đối lập, tương phản, tới, qua, non, già đã cho thấy sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước bước đi của thời gian, khẳng định cho quan niệm thời gian đặc sắc, mới mẻ của ông. Dưới lăng kính rất riêng của mình, Xuân Diệu nhìn thấy cái kết thúc ngay từ khi mới bắt đầu, sự tàn tạ ngay trong sự phôi thai, đối diện với sự thật hiển nhiên rằng Xuân sẽ qua, sẽ già, sẽ hết và tuổi trẻ cũng mất. Xuân Diệu không khỏi thảng thốt, viết nên những câu thơ ngập ngùi, nghẹn ngào đầy nuối tiếc. Lòng tôi rộng nhưng lượng đời cứ chật. Lòng tôi và lượng đời vốn là hai thái cực tương phản của cái hữu hạn và vô hạn Nay cái hữu hạn được đẩy lên, làm trung tâm cả khiến cho tâm trạng tiếc nuối trước cuộc đời của nhà thơ được tô đậm. B. Cái dữ dội, nguy hiểm của dòng sông còn được nhà văn tạo hình ở đoạn miêu tả mặt gành hát lóng. Bằng kiến thức địa lý sâu rộng, vốn từ ngữ phong phú, Nguyễn Tuân đã tái hiện thành công vẻ đẹp hung bạo của dòng sông. Lại như quãng, mặt gành, lật ngửa bụng thuyền ra, Câu văn trải dài, chia làm nhiều vế ngắn, có sự trùng điệp về cấu trúc, tạo nên nhịp nhanh, mạnh, gấp gáp để diễn tả phản ứng dây chuyền giữa sóng, gió, nước và đá. Chứa đựng đầy sự hiểm nguy, sự nguy hiểm còn thể hiện qua những cái hút nước trên sông với âm thanh ghê rợn, ạc ạc lên như vừa rót dầu sôi vào. Âm thanh ấy vừa dữ dội, vừa kỳ quái như phát ra từ cổ họng của một con quái vật trưởng liên tưởng được đẩy đến giới hạn xa nhất khi Nguyễn Tuân vẽ ra cảnh một anh bạn quay phim táo tợn ngồi vào thuyền thúng để thả mình vào cái hút nước xoáy kinh dị ấy. Chúng ta trả lời, câu A văn bản mắc lỗi tách đoạn tùy tiện. Cách sửa là không tách đoạn ngay sau câu Xuân Diệu đến trở lại. Vì chưa triển khai hết ý quan niệm về thời gian của Xuân Diệu. Chúng ta sửa lại, Chúng ta ghép câu đầu tiên với đoạn văn phía dưới để hai đoạn trở thành một đoạn văn. Sửa như này. Xuân Diệu quan niệm thời gian, mùa xuân, tuổi trẻ là một đi không trở lại, chấm. Vì thế, ông luôn lo âu khi thời gian trôi mau, bởi mỗi khắc trôi qua sẽ mất đi vĩnh viễn. Đấy. Còn lại, đoạn à, cuối thì chúng ta cứ viết nguyên như thế. Câu B, Văn bản mắc lỗi không tách đoạn. Ý thứ nhất triển khai cái nguy hiểm của mặt gành, ý thứ hai triển khai cái nguy hiểm của những cái hút nước nên cần tách đoạn để rõ ý. Cách sửa là tách đoạn ngay sau câu. Câu văn trải dài đến sự hiểm nguy. Hết chỗ nghi nguy này là chấm xuống dòng và tách đoạn. Cách trả lời thứ hai lỗi sai đây cũng là lỗi không tách đoạn, sửa lại là tách phần từ câu sự hiểm nguy còn thể hiện qua những cái hút nước trên sông với âm thanh ghê rợn, ạc ạc lên như vừa rót dầu sôi vào thành một đoạn văn riêng biệt. Đây. Thì à, cách thứ nhất là chúng ta à, trả lời là tách đoạn ngay sau cái câu cuối cùng của đoạn 1. Thế còn cách thứ hai là chúng ta à, nêu cách sửa là bắt đầu từ câu đầu tiên của đoạn 2 đúng không nhỉ thì cũng như nhau cả thôi nó không có gì khác nhau cả nhưng nó là hai cách trả lời cụ thể hai đoạn văn như sau cái dữ dội nguy hiểm của dòng sông còn được nhà văn tạo hình ở đoạn miêu tả mặt gành hác lóng cho đến gấp gáp để diễn tả phản ứng dây chuyền giữa dòng sóng, gió, nước và đá chứa đựng đầy sự hiểm nguy là hết đoạn 1 sau đó tách chấm xuống dòng đến đoạn 2. Sự nguy hiểm còn thể hiện qua những cái hút nước trên sông với âm thanh ghê rợn, ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào, cho đến xoáy kinh dị ấy là hết đoạn 2. Câu 2. Chỉ ra lỗi về mạch lạc trong trường hợp dưới đây và nêu cách sửa. Ở dạng nguyên chất, nước không màu, không mùi, không vị, nước bao phủ 70% diện tích trái đất vì thế, phải chăng chúng ta có thể thoải mái sử dụng nước mà không no chúng bị cạn kiệt không? Đừng vội mừng, chỉ có 0,3% tổng lượng nước trên trái đất là con người có thể dùng được. Phần còn lại là nước mặn ở các đại dương. Vậy chúng ta cần phải sử dụng như thế nào để bảo vệ nguồn nước ít ỏi và quý giá này? Vì nước là thứ quý hiếm nhất hành tinh nên nhiều quốc gia đang xung đột với nhau khi cùng sử dụng những con sông chung như sông Mekong, sông Ấn, sông Amazon. Khi những bất đồng về việc chia sẻ nguồn nước giữa các quốc gia không được giải quyết thỏa đáng bằng biện pháp hòa bình thì rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh. Chẳng hạn, lịch sử đã ghi lại cuộc chiến dai dẳng giữa người Israel và người Palestine được cho là một phần do tranh giành nguồn nước. Chúng ta thấy rằng là văn bản mắc lỗi lạc chủ đề. Hai đoạn văn không tập trung vào một chủ đề. Đoạn một là trình bày tính chất và chữ lượng của nước trên trái đất và viết câu chuyển đoạn đặt ra vấn đề chúng ta phải sử dụng như thế nào để bảo vệ nguồn nước. Thế nhưng đoạn hai lại triển khai nội dung xung đột vì nguồn nước giữa các quốc gia. Theo cô thì nếu đúng ra thì đoạn 2 chúng ta phải sử dụng cách sử dụng nguồn nước như thế nào, đúng không nhỉ? để có thể bảo vệ nguồn nước này thì lại triển khai nội dung xung đột về nguồn nước giữa các quốc gia Đấy, như là mắc như vậy là đoạn văn mắc nỗi lạc chủ đề à, cách sửa là ta viết lại đoạn 2 bàn về việc chúng ta phải sử dụng như thế nào để bảo vệ nguồn nước đấy là cách sửa cách hai chúng ta chỉ ra lỗi sai lỗi sai đây là lỗi lạc chủ đề câu đầu tiên của đoạn văn thứ nhất không cùng chủ đề với các câu còn lại các câu trong đoạn 2 và đoạn 1 chưa được xếp theo một trình tự hợp lý. Ta có thể sửa lại là bỏ câu đầu tiên của đoạn văn thứ nhất đi. Ghép đoạn văn thứ hai vào sau câu đừng vội mừng chỉ có 0,3% tổng lượng nước trên trái đất là con người có thể dùng được. Phần còn lại là nước mặn ở các đại dương và để câu cuối cùng của đoạn thứ nhất ra sau cùng. Nước bao phủ 70% diện tích trái đất, vì thế phải chăng chúng ta có thể thoải mái sử dụng nước mà không lo chúng bị cạn kiệt không? Đừng vội mừng, chỉ có 0,3% tổng lượng nước trên trái đất là con người có thể dùng được, phần còn lại là nước mặn ở các đại dương. Vì nước là thứ quý hiếm nhất hành tinh nên nhiều quốc gia đang xung đột với nhau khi cùng sử dụng những con sông chung như sông Mekong, sông Ấn, sông Amazon. Khi những bất đồng về việc chia sẻ nguồn nước giữa các quốc gia không được giải quyết thỏa đáng bằng biện pháp hòa bình, thì rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh. Chẳng hạn lịch sử đã ghi lại cuộc chiến dai dẳng giữa người Israel và người Palestine, được cho là một phần do tranh giành nguồn nước. Vậy chúng ta cần phải sử dụng như thế nào để bảo vệ nguồn nước ít ỏi và quý giá này? Cách sửa này cũng được nhưng mà phức tạp hơn so với cách 1 Vì vậy mà cô thiên về cách 1 hơn Tuy nhiên cách 2 lại là sửa rất là hay các em ạ Cô nghĩ cũng hay đấy Bởi vì là à, cách cách 2 này nó giữ nguyên được cái đoạn Gần như là giữ nguyên được cái đoạn ở trong phần đề Mà chúng ta không phải viết thêm Không phải viết thêm một cái đoạn nữa Đấy. thì uh, mỗi một cách sửa đều có một cái hay riêng nhá chúng ta chọn cách nào chúng ta chọn nhưng nếu chọn cách một thì chúng ta phải viết thêm một đoạn nữa nói về cách chúng ta sử dụng bảo vệ nguồn nước còn uh, cách hai này chúng ta chỉ việc bỏ một câu đi thôi và đưa một cái câu uh, ở giữa xuống đoạn cuối là được phần từ đọc đến viết bạn hãy sưu tầm 5 hình ảnh về chủ đề tuổi trẻ và đất nước, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ giới thiệu những hình ảnh ấy đến các bạn trong lớp. Hãy chỉ ra sự mạch lạc và liên kết trong đoạn văn của bạn. Tùy thuộc vào các em sưu tầm hình ảnh như thế nào thì chúng ta sẽ viết đoạn văn tương ứng như thế. Mỗi bạn sẽ có một cách sưu tầm hình ảnh riêng, chính vì vậy mà ở đây cô rất khó mà đưa ra một cái đáp án chuẩn cho các em được. Lưu ý là các em phải sưu tầm ảnh đúng chủ đề tuổi trẻ và đất nước. À, à, với yêu cầu viết đoạn văn để giới thiệu những hình ảnh ấy đến các bạn trong lớp thì các em cần đảm bảo hai yêu cầu: giới thiệu được nội dung của những hình ảnh sưu tầm được, chỉ ra sự mạch lạc và liên kết liên kết về nội dung và hình thức trong đoạn văn đây thì cô đưa ra cho chúng ta một số những cái hình ảnh và một bài viết để các em tham khảo nhé Đây là hình ảnh số 1. Hình ảnh số 2. Hình ảnh số 3. Hình ảnh số 4. Hình ảnh số 5. Sau đây là bài luận viết. Đây là những hình ảnh tôi sưu tầm được với chủ đề tuổi trẻ và đất nước. Hai bức tranh đầu tiên là buổi cắm trại của trường chúng ta nhân dịp 26 tháng 3 Trại ở hình một thật nổi bật với ông sao năm cánh, một biểu tượng của lá quốc kỳ Việt Nam. Bên dưới chính là những thành phần chủ chốt trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua. Trại ở hình 2 lại được trang trí bằng những vật dụng đơn giản hơn, với lá quốc kỳ bay phấp phới trên đỉnh. Bức ảnh thứ ba tôi muốn giới thiệu cho các bạn là hình ảnh của các bạn học sinh, là mầm non tương lai của đất nước, đang gửi gắm tất cả niềm tự hào, sự trân trọng, tình yêu của mình đối với đất nước. Chúng ta vừa trải qua những đợt dịch COVID-19 căng thẳng, nguy hiểm. Nhưng chính lúc khó khăn đó ta càng cảm nhận rõ trách nhiệm của mọi người, sự đoàn kết, đồng lòng chung tay chống dịch. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong bức tranh thứ tư. Bức tranh cuối cùng là tập hợp những hành động xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Đó là những nét đẹp mà tuổi trẻ mang lại. Như vậy, cùng chủ đề tuổi trẻ và đất nước, nhưng mỗi bức tranh, mỗi hình ảnh lại mang những nét khác nhau và cùng thể hiện lòng yêu nước. Sự liên kết về nội dung và hình thức trong đoạn văn trên, nội dung là những bức tranh về chủ đề tuổi trẻ và đất nước. Hình thức, tất cả các câu trong đoạn văn đều nhằm miêu tả làm rõ nội dung bức tranh. Đoạn văn được sắp xếp theo trình tự hợp lý, trình tự các câu văn tương ứng với trình tự ảnh, có sử dụng các từ ngữ liên kết.